Thì kính thưa đại chúng, á, cũng giống như biển cả là nơi cư trú của rất nhiều các loài động thực vật ở đó, nghe không? Cá voi cũng có, cá heo cũng có, không? cá mập cũng có, rất rất nhiều ở trong đó, không? rồng cũng có ở trong đấy. Ừ. Thế thì tâm của chúng ta một vị tỳ kheo phải biết đưa vào tất cả những cái cái hạnh quý như là thiểu dục, chi túc. Hai cái anh này bao giờ cũng đi liền với nhau, thưa đại chúng. Thiểu dục, chi túc, thường là đi liền với nhau. Cái người không biết chi túc thì cũng khó thiểu dục, người không thiểu dục thì cũng khó chi túc. Hai cái này, mặc dù nó khác nghĩa nhưng nó đi liền với nhau. Thiểu dục tức là gì? Là khác với đa dục. Người tài gia của chúng ta là đa dục. Đa dục là ham muốn nhiều nhiều đây thứ nhất là nhiều thứ, thứ hai là mỗi thứ đều muốn nhiều. Đấy là đa dục đấy. Ví dụ ham muốn tiền, à, thì ham muốn cháy bỏng, kiếm tiền bằng mọi giá. À, có những anh bạn ham muốn tiền, gọi là khao khát tiền cháy bỏng, kiếm tiền bằng mọi giá, làm cái gì cũng được, có khi kè cá, lừa đảo, trộm cướp, kiếm ra tiền. Đấy, đấy là, đấy là tham tham nhiều thế tham tiền rồi lại tham thật nhiều tiền phải có một chục triệu trăm triệu chưa đủ phải kiếm được tỷ tỷ chưa đủ phải giàu nữa lên phải giàu bằng những ông tỷ phú đấy tức là riêng ham về tiền là cái cường độ ham của nó mạnh gọi là cháy bỏng thế và lại ham nhiều nữa đấy, tức là về số lượng của nó khối lượng nó cũng cần nhiều đấy là tham thế còn lại đang tham nhiều thứ khác nữa không chỉ tiền rồi đến sắc vào tiền tài rồi đến sắc dục khi có tiền rồi thì thường nó lại lan sang đến sắc dục đầy đủ vật chất thì bắt đầu lại nghĩ đến sắc dục vào sắc dục rồi thì là tất cả các cái khác ăn chơi sa đọa từ đấy thế cho nên ấy, người thế gian chúng ta thường là đa dục đa dục cả về cường độ nó rất là mạnh về khối lượng số lượng cũng muốn nhiều đấy, thưa đại chúng đấy chúng ta đa dục đến như vậy đấy và thưa đại chúng thì chúng ta thấy đa dục thì là rất khổ đấy. Ừ, là khổ chứ nếu hiểu ra chúng ta biết đạo nhưng thấy đa dục là khổ nghe là khổ nó lúc nào nó cũng thiêu đốt trong tâm chúng ta thiêu đốt nếu chúng ta biết ứng dụng vào cái câu các cụ nói đấy trông lên thì chẳng bằng ai nhưng mà trông xuống cũng thấy khối ai chưa bằng mình nghe không? biết nhìn câu đấy thực hiện câu đấy thì mình cũng đỡ khổ cũng an ủi được mình chứ còn nhiều khi đấy cái cháy bỏng trong này nó khủng khiếp nhất là thanh niên bây giờ thầy thấy nhiều cái thầy cũng sợ lắm và vâng, thanh niên bây giờ đua nhau và họ bày cho nhau kiếm tiền bằng mọi giá bằng mọi cách luôn rất sợ và họ lấy cái cái tiêu chí tiền để đánh giá sự thành công của một con người để đánh giá cái sự cao quý của một con người phẩm chất một con người chính vì thế cho nên tiền bạc đang đốt cháy tuổi trẻ bây giờ đốt cháy rất nhiều rất nguy hiểm đấy gọi là đa dục thì bây giờ người tu người xuất gia phải biết thiểu dục ít đi giảm cả về cường độ giảm cả về khối lượng về số lượng phải giảm đi bớt đi nghe không Chi túc là gì? Chi túc là biết đủ, nghe không? Ừ. Chi túc là biết đủ. Biết thế là đủ rồi. À, biết thế là đủ. Ví dụ một vị tỳ kheo thì biết rằng tài sản mình ba y và một bình bát và một vài cái vật dụng lặt vặt khác, thế là đủ rồi. Thế thôi. Ờ, không hơn nữa, mình cũng không muốn hơn nữa để làm gì. Ờ, không cần thiết. Đối với mình ba y và một bình bát là đủ rồi đấy ờ, là đủ. Thế còn người đời chúng ta thì không biết đủ. Như nãy Thầy nói, không biết đủ. Và không biết đủ là khổ vô cùng. Bao nhiêu cũng không vừa. Cái lòng tham mình nó không có đáy, bao nhiêu không vừa. Thế này chúng thấy tại sao Thầy nói là không biết đủ là khổ, không biết chi túc là khổ. Chính ra là, là đa dục là khổ đấy chứ, thưa đại chúng. À. Ví dụ Thầy nói là nếu mà mình chỉ có đúng một bộ quần áo Thưa đại chúng thấy đi đâu có đơn giản không? Đi đâu thì mặc mỗi bộ là đi thôi, chả phải phân vân. Thế trong tủ mà cất độ ba chục bộ quần áo thì đại chúng thấy khổ không? Hôm nay phải đi ăn cưới là không biết lựa bộ nào, sờ bộ này cái không được, màu này nó chưa được, không hợp. Xoay đi sở lại có khi hàng nửa tiếng chưa chọn được cái bộ áo, bộ quần để đi ăn cưới, ví dụ thế. Đại chúng thấy khổ không? Đây là khổ. Trong tủ mấy chục đôi dép. Và vâng, thầy thấy có những anh nghệ sĩ mấy trăm đôi giày đôi dép thì không biết đến lúc mà đi chọn đôi nào nghe không? mà rất là khổ áo quần mấy chục bộ trăm bộ rất khổ vì nhìn thì cái bộ nào nó cũng dưa dứa nhau mà không biết bộ nào đẹp nhất lúc ấy là thôi rồi rất là mệt nghe không? chứ còn người ta chỉ có một đến hai bộ thì khỏi phải chọn Đấy. như các thầy các cô chùa mình này chỉ có mỗi cái này tôi đi đâu cũng thế thôi cho hòa thượng trúc lâm bảo đấy các cô nó rất là nhàn nếu bảo tại gia là bộ cánh nọ, bộ cánh kia, mệt lắm. Đi xuất gia mà có việc gì gọi, ấy một cái là đi được ngay. Mà cha phải bận cái gì, xách cái đáy lên là đi ngay. Không có vướng tài sản gì. Thế đại chúng thấy nó thành thơi rất nhiều. Ừ, rất là nhàn đấy. Mà đúng là Thầy thấy là qua tần ấy năm tu học Thầy thấy thật sự là nhàn rất nhiều. Người xuất gia nhàn lắm, không bận cái gì cả, không vướng cái gì. Không? thế còn chúng ta nếu còn nhiều thứ thật sự là vướng và vâng, tài sản chất chứa nhiều đi đâu bây giờ cũng ngại cũng sợ sợ mất mát vào vâng, mang theo mình cũng sợ nó giật nó cướp nó trộm mất và đến lúc chết ấy, chúng ta còn khổ nữa tại chúng <laughs> chết của cải còn nhiều quá và vâng, chết rất là khổ không biết thế nào đấy cái này chúng, chúng thấy chỉ riêng cái chi túc với cái thiểu dục này thôi nó đã bớt cho chúng ta rất nhiều cái khổ rồi. Cho nên Đức Phật mới dạy là người biết tri túc, người thiểu dục thì ở trong cái nhà, nhà đơn sơ hay nằm dưới đất cũng vẫn hạnh phúc. Còn người không biết tri túc thì dẫu nằm ở trên trời vẫn thấy khổ, ở trên trời vẫn khổ, nằm trên giường vàng đệm gấm vẫn thấy khổ. Thưa đại chúng, đó. Thế cho nên, vì tỳ kheo xuất gia thì phải biết đem những cái này vào trong tâm mình biết chi túc biết thiểu dục không?